Công viên giải trí kiểu Mỹ Scotland tại Nova Vua Phan Thiết Xin mời mọi người hãy cùng theo tôi để vào tham quan bên trong Một công viên giải trí đá sắc màu Theo phong cách Mỹ với rất là nhiều chủ hề Scott này còn nghĩa là rạp xiếc Thì mọi người có thể xem phim Mỹ á, Thì hay có những cái công viên mà theo chủ đề của những cái rạp xiếc kiểu này với đa sắc màu và nổi bật là những chủ hè. Đây là cái lịch hoạt động tại Scotland. Ờ, giờ hoạt động thì từ thứ hai đến chủ nhật và ngày lễ luôn. Nhưng mà từ thứ hai đến thứ sáu á, thì mở giờ mở cửa là 10 giờ, giờ đóng cửa là 19 giờ tối. Còn thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ thì mở cửa sớm hơn. Bắt đầu từ 9 giờ và đóng cửa cũng muộn hơn. 20 giờ 30 tối mới đóng cửa đây là những cái khung giờ biểu diễn sơ cất sâu. Set 1 là từ 16 giờ đến 16 giờ 30. Set 2 là từ 19 giờ đến 19 giờ 30. Đây là vòng xoay mặt trời tại ờ, công viên Circusland. Sẽ mời mọi người vào bên trong để tham quan công viên ờ, Circusland rất là đẹp. Đây là một cái sơ đồ bố trí tại à, công viên biển Circutland này Công viên biển Circutland này thì nằm ngay mặt tiền đường à, DT719 và giáp biển thì Circutland này có rất là nhiều tiện ích và trò chơi ở bên trong Bây giờ mời mọi người hãy cùng vào tham quan nhé Nổi bật với rất là nhiều à, chú hè, nàng tiên cá với lực sĩ đây là những gian hàng bên trong Scotland ờ, những gian hàng này thì có rất là nhiều ờ, trò chơi cho cả người lớn và trẻ khi mà tới với Scotland đây là những cái vòng ờ, đu xoay đa sắc màu trong công viên này khu vực này là khu vực để mọi người có thể mua vé và chơi những cái trò chơi ở bên trong công viên Hiện tại thì có rất là nhiều du khách Bữa nay là ngày thứ bảy dịp cuối tuần và dịp hè nữa Nên là có rất nhiều, nhiều du khách tới về Phan Thiết Và rất nhiều du khách lựa chọn Novago Phan Thiết là một cái điểm vui chơi cho cả gia đình đây là trò chơi ờ, vòng xoay ở dưới đất nổi bật là một cái con bạch tuộc ở giữa trò chơi này thì ờ, có rất nhiều ờ, đa số là trẻ con chơi rất là vui kế bên là vòng xoay mặt trời Thực sự thì Novago ờ, mang tới cho Phan Thiết rất là nhiều sự thay đổi Thì xin mời ờ, mọi người hãy tới một lần tới với Novago Phan Thiết Để trải nghiệm những cái trò chơi Ở bên ờ, gia đình Để tạo ra sự gắn kết tốt hơn nữa trong cuộc sống Wow, một chơi rất là vui Cũng là say nhưng mà kiểu say của nó rất là hay nó như là một chiếc đĩa bay vậy đó còn bên này là một cái trò chơi ờ, xoay nhưng mà sẽ nhẹ nhàng hơn này mọi người xem phim Mỹ thì thường là thấy những cái trò chơi này ở trong những bộ phim của Mỹ rất là sôi động rất là vui chinh phục thủy quái tại Scotland chinh phục thủy quái trung tâm là một biểu tượng là một con bạch tuộc kỳ quái này thì có cảm giác chơi khá là mạnh nhưng mà trẻ con vẫn có thể chơi được đây rất là nhiều gian hàng tại Scotland đầy đủ sắc màu rất là vui khí lễ hội một không khí mùa hè đây mọi ngày đây là bảng giá vé những cái trò chơi tại công viên Scotland thì mọi người có thể vòng bàn tài à, đúng là giấc mơ bằng bềnh một trò chơi rất là nhẹ nhàng thì mọi người có thể thấy là rất nhiều bậc phụ huynh và con trẻ tham gia cái trò chơi này đây là một cái trò chơi rất là nhẹ nhàng và an toàn cho những đứa bé và phụ huynh cũng có thể chơi cùng ở đây thì có rất là nhiều con vật dễ thương con sư tử mà ở trong này thì cũng được biến tấu và làm lại rất là dễ thương sư tử rồi ngựa rất là nhiều con ngựa đây là một con à, đa điệu à, rất là dễ thương trò chơi này thì nó chỉ xoay quanh và không có lên xuống xoay rất là nhẹ nhàng thì uh, ờ, xoay vừa nhẹ nhàng vừa chậm đó nên là rất phù hợp với những đứa bé nhỏ tuổi và khuyến khích thì phụ huynh nên ờ, đi cùng con chuyến tàu bồng bềnh chuyến tàu ờ, tuổi thơ chính thức bắt đầu đây là một trò chơi rất là vui nhộn tại Scotland đó trên tàu dần dần đi lên trên đỉnh và nó sẽ bất ngờ lao xuống dốc với một tốc độ có thể khiến ờ, mọi người rung mình wow những đứa bé thì bây giờ đang la hét rất là vui wow như là mộng bềnh như là đi trên mây vậy nhưng tôi nghĩ cảm giác thì cũng không êm ai chút nào sẽ có rất là nhiều người muốn dừng lại giữa chừng khi chơi trò chơi này